Dạ, mỗi người bạn trai của em cao là trên 1m65 Mập cũng được, hói cũng được nhưng mà đừng có hô Wow Anh quản lý mà anh rung dữ vậy anh rồi có hai người anh có nói nhiều không cô này là cổ thích người nói nhiều hơn cổ một chút cổ ít nói lắm cô hiền dữ lắm đẹp lắm à đẹp lắm à đẹp lắm à anh nói nhiều lắm chị chị tương kiểm tra mà. cho em ờ, ảnh có mũi cao không chị cao vừa vừa vừa đủ xài nụ cười của anh ờ, dễ thương không chị anh nãy giờ đâu có cười đâu anh đung muốn chết anh có cười đâu mà biết rồi cũng được không có hô yên tâm thêm thêm chị tường ơi gì nữa à, kiểm tra cho em ờ, là ảnh sạch sẽ không chị người thì đen chứ không có trắng nhưng mà sạch sẽ người thì đen chứ không có trắng nhưng mà sạch sẽ <laughs> em thích người bạn lớn hơn em anh có cái gì muốn hỏi em nữa không chứ nãy giờ em chưa có muốn thấy anh hỏi gì đàn ông phải bản lĩnh lên chứ ngồi im hồi ta không nghĩ bản lĩnh ta nghĩ bản lề là mệt lắm xin mời mời bạn nữ à mời em mời bạn nam rồi đi em Mời em gái giới thiệu Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Viền Linh chào Em, em ờ, tên có bốn chữ T ạ à. Trần Thị Thanh Thảo ạ, à. năm nay em 29 tuổi à, ờ, Về em ở Phú Yên và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh Kinh doanh bất động sản Mời bạn trai giới thiệu Anh chào anh Viền Linh, anh Viền Linh, em chào chị Cát Tường Em tên là Trương Đình Đạt, ba bốn tuổi Đến từ Bình Định Hiện tại hiện tại, hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh <laughs> làm gì rung vậy đạt sống ở bình định bình định là sát bên phú yên rồi coi như là mình về quê chung rồi đó đạt đang làm công việc gì em đang quản lý cái thực tại công ty edwin á cơ khí chế tạo á à cơ khí chế tạo tức là các loại máy móc đúng không sao rung quá vậy em cũng rung <laughs> rồi thôi để bạn gái giới thiệu cái bên kia hít hơi rồi lấy hơi cho bình tĩnh nha ưu điểm khuyết điểm của thảo là gì ưu điểm của em là dễ thương anh nhìn rất là hiền lành đặc biệt là biết nấu ăn khéo léo em có một ừ, số tài lẻ như là biết nhảy múa uh, cắm hoa và một xíu về ca hát rồi khuyết điểm của mình khuyết điểm của em là vì em uh, hiền lành cho nên là ai nói gì em cũng nghe đó uh, dễ tin người rồi à, em cũng đôi khi mà em cũng có nóng tính nữa thì em cũng càm ràm xíu rồi em trai bên kia bình tĩnh chưa rồi chị ơi giới thiệu ưu điểm khuyết điểm mình bây giờ nó... ta đang vô ga bên đây đó thoải mái mạnh mẽ lên coi dạ ưu điểm của em là nhớ rất lâu á làm việc rất tập trung còn khuyết điểm á là làm việc à, quá đâm à, say mơ nên quên thời gian ừ. em hắt dơ, sợ rắn và rất ghét người bất hiếu á. em thì hiếu thảo lắm anh ơi con trai sao sợ rắn rồi tự nhiên sợ vậy không một là em chạy hai là em lấy cây đuổi đi ủa em gái tuổi gì em em tuổi con rồng hả con rồng ghê hơn rắn nữa đó đạt tuổi con gì tuổi con heo á quý hợi á quý hợi hợp rất là hợp bạn gái chia sẻ đi đường tình trường bạn như thế nào rồi tình trường của em là trải qua hai mối tình ạ à, lúc mà đại học á, thì em quen à, được 2 năm ừ. à, sau khi mà đi ra trường thì em có quen à, thêm 3 năm nữa Không em cũng có quen anh mối tình nó cũng sinh năm à, cũng quý thời cũng 34 tuổi à bằng tuổi anh bển dạ nhưng mà khi mà em xác định tiến đến hôn nhân á thì bạn kia chưa có sẵn sàng Thâm dạ lý... em hỏi anh bên kia anh muốn tiến tới hôn nhân chưa cho anh bên kia anh cũng chăm chú làm việc dữ lắm luôn đó à, dạ không biết là anh có sẵn sàng tiến đến hôn nhân không anh ạ à? sẵn sàng em ơi <laughs> đạt cả bao nhiêu mối tình rồi đạt dạ hai mối tình anh mối tình à, gần đây nhất là bao lâu rồi cách đây hai năm rồi tại sao lại chia tay do là lúc đó là hai người tính cách không hợp em bận rộn công việc quá với là đó ít dành thời gian cho người yêu nên à, đó hai người chia tay quen Nớt mấy à. năm mà chia tay quen 2 năm Sao cái lý do giống như bên đây chia tay bạn trai quá vậy trời Mà bây giờ bây giờ anh đã anh muốn lấy vợ thì anh phải tập trung ờ, Có dành thời gian cho cái người bạn gái của mình để tìm hiểu mới tiến tới hôn nhân được chứ Đạt Dạ công việc em thì cũng ổn rồi chị Sẵn sàng dành cho người thời gian Sẵn cho người yêu nha Rồi cái mẫu người bạn gái của em muốn tìm là người như thế nào? Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là hiền lành cái nét truyền thống của người, người phụ nữ Việt Nam là yêu chồng thương con với biết chăm lo gia đình chiều cao thì khoảng một m năm đến một m sáu em mà ờ, mẫu người bạn trai của em là như thế nào Dạ, mỗi người bạn trai của em cao là trên 1m65, mập cũng được, hói cũng được nhưng mà đừng có hô. Về tính tình là em em thích cái người đó là vui vẻ, hòa đồng được, giao tiếp được, hiếu thảo. Em đặc biệt là quan trọng cái người hiếu thảo và không hút thuốc. Em muốn cái người đó nói chung là cũng gần tương đối giống như là ba em và anh em vậy đó. Dạ, anh Đạt ờ, anh có biết ờ, hút thuốc hay không anh? Anh còn nhói giờ không hút thuốc không? Được rồi ạ. À. Anh có cờ bạc không ạ? À? Không luôn em dạ theo em thấy anh không có ờ, dạng vậy không có nói chuyện được em cần một người bản lĩnh do là lên đám đông nên run xíu nhưng anh rất bản lĩnh và tính anh á là chuẩn chạc nhưng ít nói nhưng khi viết công việc anh rất bản lĩnh quản lý kỹ thuật là cũng cũng bản lĩnh lắm á giờ em hát bài cho cậu nghe cho nó xôm xôm chút coi cho cậu nói nãy giờ cậu nói em nói ít quá em nói dở lắm anh kệ nó hát vui là chính thôi tạo không khí cho cổ yên tâm vậy mà bài gì cũng được em hát à rồi sợ lắm kêu ai tìm dài khờn sợ lắm từng đêm tối ướp bờ mi tình anh đã luôn bình yên vẫn trong tim không nhạt phai mặt tựa gian, anh vẫn yêu em mãi ngàn năm bây giờ quá phải không ngồi yoga không à ngồi yoga không hả vậy bấm, nè bấm thiền không á ừ. anh quản lý mà anh rung dữ vậy anh rồi có hai người anh có nói nhiều không cô này là cổ thích người nói nhiều hơn cổ một chút cổ ít nói lắm cô hiền dữ lắm đẹp lắm à em nói nhiều lắm chị nói nhiều lắm à là đám đông mình rung thôi chứ hai người không rung phải không rồi vậy anh có chủ động không có em chủ có động. hả dạ thì nãy giờ chưa thấy chủ động vậy lát kéo màn lên phải chủ động nha chị tương kiểm tra cho mà. em ờ, ảnh có mũi cao không chị cao vừa vừa vừa đủ xài nụ cười của ảnh ờ, dễ thương không chị anh nãy giờ đâu có cười đâu anh run muốn chết anh có cười đâu mà biết rồi cũng được không có hô yên tâm thêm thêm chị tường ơi gì nữa à, kiểm tra cho em là ảnh sạch sẽ không chị người thì đen chứ không có trắng nhưng mà sạch sẽ <laughs> cảm ơn chị tường trời đất ơi hình thức là coi như là người đi làm chứ không phải là dạng bóng bẩy gái. Dạ. dễ thương quá ủa em sợ đàn ông ở dơ lắm hả em không có sợ đàn ông ở dơ mà em sợ là cái người đó không có biết chăm lo cho bản thân của ừ. họ thì thì sẽ không có chăm lo được ờ, con cái và vợ em không thích đàn ông gì nữa à, vui hơn tí và phải chủ động hơn thôi để chút gặp nhau để cảm nhận nhiều hơn ha dạ. chứ này anh cũng đang hồi hộp nhiều khi gặp em hồi hộp hơn <laughs> Hôm nay ờ, nhà gái mình đi với ai? Em đi với ai nè? Dạ em có ba em anh em ừ, em của em hai người trong công ty nữa chung là cả gia đình luôn dạ. chung cả nhà với cơ gia quan luôn, luôn Xin chào anh Quyền Linh dạ. chú Cát Tường dạ. Nãy giờ nói chung là cũng thấy anh Đạt bên này thì cũng chững chạc hai con thì thấy cũng hợp đấy ba cũng mong muốn đến chương trình này hai con phải cho một cơ hội để tìm hiểu đi đến hôn nhân là cái điều chính nhất dạ tại nãy giờ thấy là bạn gái là toàn muốn tìm tiêu chuẩn là phải giống như là ba hả? dạ, bên đây đạt là nó cũng có tương đối là không giống hút thuốc nè dạ cờ bạc thì không thì được rồi hai điểm điểm đó là đủ ờ, lo cho gia đình tốt rồi dạ ừ, đấy dạ cũng chào bác á dạ, chào con dạ bác nếu như ờ, con ờ, có lấy con gái của bác thì con sẽ chăm chăm sóc uh, chu đáo cho con gái của bác ha mình phải làm làm một cái cái bờ vai mạnh mẽ như vậy mới mới mới gọi là xứng đáng tấm chồng để mà người phụ nữ tin cậy rồi cảm ơn bác ạ à. rồi hôm nay đặt đi với ai vợ chồng em gái em trai à, với mấy bạn hả chị em em ruột á hả ruột, em ruột dạ em chào em Vườn linh chị cát tường chào quý vị khán giả em thấy chị bên này cũng dễ thương hiền lành thì em thấy hai anh chị hợp nhau nếu có cơ hội thì anh chị cho cơ hội đến với nhau dạ cảm ơn rồi bây giờ kéo màn lên cảm nhận thôi quan trọng là hai hai bạn đó bắt đầu đó chủ động đi đã dạ em xin chào anh dạ anh có cảm nhận gì về em không ạ à? anh cảm nhận là em rất đẹp á em đang làm ở đâu dạ em đang làm ở bình thạnh á gia đình anh có mấy người vậy à gia đình anh là có bốn anh em bốn anh anh là con thứ mấy anh có một anh đầu anh thứ hai anh thứ ba đó dàn thứ ba còn hai đứa em nữa dạ cũng giống như em cho em hỏi uh, gia đình công việc và bản thân của anh á ừ. anh sẽ phân bố thời gian của mình thế nào anh là ưu tiên cho gia đình ờ. trước dạ. xong tới uh, công việc xong mới tới bản thân bình thường thì anh làm á sau giờ làm thì anh làm những gì sau giờ làm anh còn làm thêm một số việc nữa anh là bên cơ khí cho tàu máy dạ anh làm xong là anh gì? anh làm cho cái sướng của bạn anh nữa anh làm giờ hành chính từ 7 ờ, giờ đến 4 giờ chiều khi mà nếu không có hẹn thì anh làm tới khoảng tám chín giờ với anh về nhà đó dạ, cái đó là bình thường còn nếu mà có tình tình yêu rồi thì anh sẽ dành mình ừ, ừ, thời gian thế nào anh lúc đó có từ việc bận thì anh sẽ thu xếp trước hoặc là gặp sau ờ, quan tâm tới người yêu sau còn nếu từng đó là nếu như là không có việc bận thì anh sẽ bình thường thì là quan tâm đến người yêu anh có phải là người khô khan không anh em không cần phải lãng mạn lắm em là cần thực tế nhưng mà mình phải biết tạo dựng cái niềm vui anh khen quá người ít nói thôi chứ anh cũng lãng mạn lắm anh không khô khan anh lãng mạn thì anh làm những gì cho em giả sử như vậy ạ à? sinh nhật thì anh có thể là anh làm làm việc bất ngờ là chúc mừng sinh nhật bất ngờ em hay là tặng món quà hà ho này đó phụ nữ thì thật rất thích tặng hoa nhưng mà nhưng mà nãy ờ, em toàn là chủ động em nói với anh không mà anh có gì anh hỏi với em không cảm nhận cô gái là như thế nào nói luôn đi cảm nhận anh cảm nhận em là một người nói chuyện rất hay dạ không biết sao hôm nay em lên nói chuyện ờ, cũng bản tự nhiên đi. thôi cô ấy bản lĩnh đấy rất rõ ràng đấy em thích người bản lĩnh hơn em anh có cái gì muốn hỏi em nữa không chứ nãy giờ em chưa có muốn thấy anh hỏi gì đàn ông phải bản lĩnh lên chứ ngồi im hồi ta không nghĩ bản lĩnh ta nghĩ bản lề là mệt lắm em là một người rất là nói chuyện rất là hay ừ. cá tính là rất là mạnh mẽ với lại là, một người là có kiến thức sao rộng á hiểu biết nhiều hiểu rộng em có thích cô gái ngồi đối diện mình không thích anh thích trái tim có rung động không dạ có anh thì không thích không có lại một cái cái tính cách là tôn thờ một tình yêu dạng dạng sét đánh anh hy vọng em thấy anh anh thấy em rất hợp anh hy vọng là anh có thời gian để tìm hiểu em nhiều hơn vậy thôi đó dạ. hồi nãy anh nói anh thích chủ động ừ. bây giờ anh đứng lên nãy giờ người ta hỏi không à ừ. anh đứng lên anh tiến tới lãng mạn thế anh xin nắm tay anh nói một câu một gì đó nó cái cảm xúc của anh hiện tại hay là anh đang cảm thấy người ấy như thế nào ừ. rồi mình về chỗ mình quyết định có bấm nút hay không chứ anh tôi như vậy chắc tới. anh không được bấm quá giá như bây giờ trời đổ mưa hai đứa mình không có áo mưa nắm tay chứ đâu phải mình phải đi lang thang ngoài mưa tặng hoa ngoài mưa gì đó lãng mạn Tây câu anh rung quá đen anh bấm đụng nãy giờ anh chưa đụng thổ được bình tĩnh ấy anh tại vì em lên đây em trước là em rất là run nhưng mà lên đây rồi không có gì mà phải run á anh phải ờ, bạn lĩnh mới giữ được em <laughs> nói đi nói trời trong nóng tới sáng luôn á anh chưa bao giờ hồi hộp như ngày hôm nay nắm tay mà hồi hộp của anh mong muốn ngày đó sẽ tới gì đó Nói đi Anh chưa bao giờ hộp như ngày hôm nay Em mong muốn ngày này ngày hẹn hò sao Ngày đó sẽ tới Được rồi anh Rồi Được rồi anh lên ảnh luôn quá Rồi kịp quá Rồi hết thời gian Này chắc cũng nhát gái lắm đây Rồi để tay nút bấm đi các bạn có thể trước đám đông người ta nhát vậy thôi nhưng khi về cuộc sống gia đình hai người thì người ta không như vậy đâu bây giờ là giờ phút chúng ta lắng động suy nghĩ lại để nghe cảm nhận nhịp đập trái tim của mình nhắm mắt lại để hình dung về cái người bên kia có thật sự là một cái người mà mình đang mong muốn có cho mình một cái cảm giác gì đó an toàn để có thể gửi gắm được cái tình cảm của mình hay chưa suy nghĩ thật kỹ nha cái quyết định bấm hay không bấm nó quan trọng lắm có thể nói là nó thay đổi cả cái vận mệnh của mình tình duyên của mình đó một hai ba hết, hết thời, thời gian, gian. Tôi lo Tôi cứ lo Tôi phải nói giúp cho bạn đó Có hay tôi nói giúp không? Sẽ ờ, có Cổ không bấm Ráng lên em trai Cô gái này rất là bản lĩnh đấy ha Lấy được ờ, cô vợ thế này là phải nói cũng ờ, tốt lắm Nhưng mà hãy cố gắng gọi là mạnh mẽ hơn chút xíu nữa cô ấy cần một sự mạnh mẽ và đàn ông giống như là ba cô gái nói cần phải sự mạnh mẽ lên em trai nhé không thật ra chị nghĩ ảnh chỉ ít nói thôi chứ còn đó là cũng là một mẫu người đàn ông để có thể dựa dẫm được đấy hai người hợp đấy hợp em trai lên gái